chào mọi người nha hôm nay em à, xin làm video về hướng dẫn mình sử dụng cái wifi tenda là à, F6 4 à, râu tốc độ phát là N300 mình sử dụng cái wifi này là để hút sóng wifi của một cái wifi khác ví dụ hút sóng wifi từ tầng 1 tầng 2 hoặc là hút sóng wifi nhà hàng xóm về mình xài ha là đây là một con phát wifi 4 râu ha thì bây giờ em sẽ mở hộp cái con wifi này con wifi này thì mình xài gia đình của mình là thoải mái mọi người nhá gia đình rồi là phòng trọ đồ là ok nhá đó đây đây là cái sách hướng dẫn của nó ha rồi em nó đây đây là cái wifi 4 râu à. và cái cục nguồn của nó ở wifi 4 râu này á thì nó có tổng cộng là những cái lỗ cắm như sau đây là cái lỗ cắm quan ờ, tức là cái tín hiệu vào á à, nó gần ở ngay cái ổ cắm ờ, lỗ cắm điện luôn còn đây cổng lan 1 lan 2 lan 3 tức là cái lỗ này để mình cắm vào máy tính hoặc laptop hoặc tivi gì đó ở sau cùng là có một cái nút reset nút reset là cái nút này ha là nội dung là cơ bản là như vậy ha thì bây giờ em sẽ làm cái video hướng dẫn là à, kết nối cái wifi này là sử dụng này, wifi này để hút cái sóng wifi khác hút wifi nhà hàng xóm về mình xài ha rồi bây giờ thì để em ờ, cắm điện vào nha rồi đây là nguồn điện của nó ha ví dụ như à, của nhà mình à, mà xài chẳng hạn á thì à, tốt nhất trước khi mà mình mà mình đổi mật khẩu hoặc là mình đổi hút xong wifi với á, thì mình ở đây có cái nút reset đây ha mình sẽ nhấn và mình giữ cỡ khoảng 30 giây đó khi nào mà mình thấy cái đèn trước này á nó chớp rồi nó tắt mình giữ khoảng có 30 giây nhá là lúc đó mình reset giống như nhà sản xuất à, mới xuất xưởng á thì lúc đó bắt đầu mình mới tiến hành cài đặt để hút sóng wifi đó rồi bây giờ mình sẽ cắm cái dây à, dây màng vào nha dây màng thì mình sẽ cắm à, vào cái cổng có tử quan này nha đây ha ờ, mà đấy mình khỏi cần cắm tại vì mình sử dụng để hút sóng wifi mà mình không cần phải cắm cái dây đó vào ha rồi bây giờ em sẽ tiến hành à, trực tiếp trên cái điện thoại nha cái này em chỉ giới sửa sơ qua như vậy bây giờ em sẽ làm trực tiếp trên cái điện thoại à, để cho mọi người nó dễ dễ nhìn ha là ở nhà mình để có thể sử dụng à, cái điện thoại à, mình có thể tự làm được và nếu mọi người thấy video này mà có ý nghĩa thì nhớ à, bấm like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhé thì để hôm sau em làm thêm các cái video khác nữa rồi để em bây giờ em sẽ tiến hành cài trên đặt trên điện thoại nhé rồi bắt đầu ở trên điện thoại ha trên điện thoại thì à, đầu tiên á, là mình cần phải tắt 3G và 4G trên điện thoại di động của mình ha là dữ liệu di động này ha đây là dữ liệu di động giống như của em đang tắt đây rồi ha đó là mình bấm để mình tắt cái dữ liệu 3G à, 4G này đi ha đó thứ hai là mình à, sẽ kết nối cái wifi của mình với cái cục tenda ha cái cục mà mình chuẩn bị để à, cài đặt cục sóng wifi á là của mình là hiện tại là cục của mình là cục tenda đây C130CO đây nó đang kết nối ha rồi nó đã kết nối xong thì khi nó đã kết nối xong thì tại vì em chưa cắm dây mạng á thì nên nó chưa có mà có mạng internet ha rồi bây giờ đầu tiên á bước một á là mình vào google chrome nè rồi vào google đây mình sẽ gõ dùng ờ, là 192.168.0.1 đó 192.168.0.1 ha thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng thì mình chọn cái dòng chính giữa là dynamic IP mình sẽ đặt tên đầu tiên là mình sẽ đặt cái tên cho nó ha đây mình sẽ đặt vào tên cái là à, hút uh, wifi à, um, tenda f F6 đi ha đây à, tên ra F6 đi rồi đằng dưới là mình đặt cái mật khẩu giả sử mình đặt là 123 ABC 456 ha là mình bấm OK như vậy là mình đã xong đặt bước đặt tên và mật khẩu cho cái cục wifi của mình nếu như bạn nào ở nhà chỉ sử dụng cái cục wifi này để phát sóng wifi không á tức là mình sử dụng uh, à, sử dụng cái này để mình kiếm cái dây mạng vào để phát sóng á, thì mình chỉ cần qua cái bước đặt tên là mật khẩu vậy là được ha có nghĩa là bước này là mình đã hoàn thành được bước đặt tên và mật khẩu là nếu như bạn nào mà sử dụng để vì ghim cái dây mạng vào để mình phát ra là coi như là mình đã bước đặt xong ha còn nếu bạn nào mà sử dụng cái wifi này á để mình hút wifi hàng xóm á thì à, thì sau khi mình đặt tên và mật khẩu xong rồi á thì mình sẽ kết nối lại với cái wifi mình vừa đặt tên và mật khẩu là lúc này ha đây hút wifi tenda f6 đây mình uh, kết nối nó lại ha mình sẽ đánh 1 2 3 a b c 4 5 6 là cái mật à, đúng rồi mình đặt mật khẩu và mình bấm thử kết nối thì nó đang bắt đầu nó kết nối là nó đã kết nối rồi à nhưng mà chưa có mạng internet là bởi vì mình chưa cắm dây ha cái này mình đâu có cắm dây đâu à, sau khi mình đã kết nối lại với cục wifi à, à, mình vừa đổi tên mật khẩu rồi đúng không bây giờ mình sẽ vào google ha mình cũng sẽ gõ là 192.168.0.1 sau đó mình bấm vào cái gạch màu trắng bên tay phải có ba cái gạch màu trắng này ha mình sẽ bấm vào đây mà mình chọn từ um, wireless um, à, à, mình sẽ chọn là cái chữ internet setting ha đó sau khi mình chọn chữ internet setting sau đó mình sẽ chọn cái dòng ở trên này sẽ có là ở mục open open remote mình sẽ chọn cái dòng thứ ba cái dòng dài nhất á universal là có nghĩa là nó sẽ quét những cái wifi ở gần đây và nó sẽ hút cái wifi đó đây là đang quá trình nó sẽ quét những cái wifi gần đây ha đó thì đây những là cái wifi nó quét nó tìm thấy rồi bây giờ mình à, mình thử à, à, lấy một cái wifi ha đây mình lấy một cái wifi à, văn cường 2 của mình đi ha sau đó mình nhập cái mật khẩu của cái wifi văn cường 2 ha tức là mình nhập uh, phạt uh, phạt cầu của cái wifi chủ ha rồi sau đó mình bấm vào kết nối thì cái quá trình này là nó sẽ kết nối từ cục wifi tenda của mình nó hút cái wifi chủ và bắt đầu nó sẽ phát ra thì quá trình này nó sẽ khởi động lại cái cục modem này nó đang quá trình khởi động ha mình đợi chút xíu nó khởi động hết khoảng cỡ 60 giây bạn nào mà thấy à, video này mà có ý nghĩa bổ ích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé và nhớ like video này và bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì có thể bình luận trực tiếp ở dưới cái sản phẩm này ở dưới video này để mua sản phẩm này rồi sau khi nó đã reset xong rồi ha reset xong rồi thì bây giờ à, mình sẽ kết nối vào cái wifi à, tenda lúc này của mình ha đây mình sẽ kết nối vào cái wifi à, à, à, tenda hút sóng wifi lúc nãy đây ha đó, mình sẽ kết nối lại ha và nó đã kết nối ha nó đã kết nối với wifi tenda và như vậy mình có thể bây giờ vào youtube ok luôn này ha đó đây là các bước rất là ngắn gọn đơn giản ha hy vọng là mọi người cũng có thể tự làm được ở nhà trên điện thoại của mình thì mọi người à, thấy hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình với nha